Xin các bạn, hôm nay mình sẽ uh, giải thích cho các bạn biết vì sao chúng ta cần có một hỏi son bên cạnh nha Đây là hỏi son Pro của Mini Garden Thứ nhất, việc đầu tiên khi chúng ta có một hỏi son đó chính là tô cho môi chúng ta thêm hồng để chúng ta có thể tự tin xuống phố hơn giúp cho gương mặt của chúng ta nó được tươi sáng hơn đây các bạn có thấy không hmm. thứ hai khi các bạn có một hỏi son thì các bạn có thể dùng để sơn móng tay và làm đẹp cho mình cái móng tay các bạn sơn lên các bạn có màu một cái màu đỏ quyền lực một cái màu đỏ uy nghiêm đấy chúng ta có rất là nhiều công dụng của một khẩu son nhé để sau một cái màu son làm chúng ta được đặc sắc hơn ừ, đấy là công dụng thứ hai của cây son tiếp theo là công dụng thứ ba những bạn nào mà chưa ra đường quên bông tay chúng ta có thể tự tạo một cái đôi bông tay cho mình đó chính là chấm nhẹ một ít son lên nhìn nó xa thì đảm bảo các bạn sẽ không biết sẽ nghĩ là chúng ta đang đeo một cái đôi bông màu đỏ các bạn đã thấy sự lợi hại chưa khi chúng ta có một cây son thứ tư. đó chính là khi chúng ta bị bồ bỏ chúng ta có thể dùng son để chúng ta tô lên và chúng ta đang lên chúng ta chụp hình chúng ta đang rất đau khổ ui tôi đau khổ quá bạn không cần phải gặp tay đây cũng có máu chúng ta có thể tự tạo máu bằng son có thể sẽ gắn liền nó kết được cái mối quan hệ của chúng ta ừ, bồ bạn sẽ có thể quay lại với bạn ừ, chưa dừng lại ở đây đâu nhé còn thứ năm khi chúng ta qua, ra đường mà cái mặt chúng ta trắng xác chúng ta cần một cái gì đó để tô hồng lên và chúng ta có thể dùng son để làm má hồng giúp cho gương mặt của chúng ta sẽ tự nhiên hơn bạn hãy xem đồ hồng kỳ của son nha chỉ cần một ít son thôi chúng ta là có thể tạo nên một lớp hoa hồng cực kỳ tự nhiên cho da mặt của mình makeup thật là nhanh gọn các bạn thấy gương mặt của mình tự nhiên hơn ừ, cảm ơn các bạn đã xem lý cho nên đây là lý do tại sao các bạn cần có một khẩu son ở bên cạnh mình có rất là nhiều công dụng nhé hãy cùng mini Darren để chúng ta có thể có được những điều đẹp nhất trong cuộc sống này cảm ơn